Chào các bạn, mình là Hải Yến ở Tây Hồ, Hà Nội. Mình là tiến sĩ quan hệ quốc tế tại Australia, hiện giờ đang công tác trong lĩnh vực đối ngoại. À, như các bạn thấy đấy, nhà mình đã sinh được hai bé rồi. Bé đầu thì hoàn toàn không có sữa mẹ. À, sau 12 năm IVF vừa rồi sinh mổ thì may mắn sao sữa mẹ lại về nhưng mà chưa thật sự nhiều à, bản thân mình luôn ý thức được rằng là à, việc dùng thuốc kháng sinh có thể ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng sữa mẹ tiết ra cũng như là cái nhu cầu ăn của con sẽ ngày một tăng lên à, vì vậy mà ngay sau khi sinh thì mình đã chủ động tìm các cái sản phẩm hỗ trợ để uống để nhằm có được cái nguồn sữa mẹ quý giá là một người công tác trong lĩnh vực quan hệ quốc tế đối ngoại mình có cơ hội được đi rất nhiều nơi trên thế giới và đã thử qua các thuốc uống lợi sữa khác nhau của Anh, Mỹ, Australia Tuy nhiên thì lượng sữa tiết ra vẫn chưa đủ được bạn bè giới thiệu về ờ, MyBio, một sản phẩm 100% từ thiên nhiên. Mình đã lên website tìm hiểu và được à, các nhân viên của MyBio tư vấn rất là nhiệt tình, à, hiệu quả. Chính vì vậy mình bắt đầu sử dụng viên uống MyBio lợi sữa từ khi con được tròn 3 tháng tuổi. Như các bạn thấy đấy, ngày nào mình cũng dùng MyBio mình uống 6 viên Mabio một ngày, mỗi lần 2 viên sau ăn sáng, trưa, tối. Uống ngay sau khi ăn để cho toàn bộ thức ăn sẽ được chuyển hóa thành sữa mẹ. Như vậy, cơ thể mẹ sẽ không bị béo do dư thừa năng lượng mà chất lượng sữa mẹ cũng lại được tăng lên nhờ toàn bộ thức ăn đã được chuyển hóa vào. Và à, quả thật là như vậy, ngay sau khi dùng Mabio thì mình đã thấy hiệu quả ngay lập tức ờ, lượng sữa tiết ra nhiều hơn, ờ, chất lượng sữa cũng tăng lên rất là nhiều, sữa đặc hơn, sánh vàng hơn và Tối nay ờ, bé đã được gần 9 tháng nhưng mà ngoài việc cho con ti thì mình vẫn còn bắt được chữ sữa đông lạnh trung bình là một lít một ngày. Bé tăng cân và chiều cao vượt chuẩn, mình rất là phấn khởi. Các bạn xem tủ lạnh mình chữa sữa cho bé này với số lượng 200 bịch, mỗi bịch gần 300ml Mình có thể thoải mái đi công tác hay đi du lịch xa trong nước hoặc nước ngoài mà không lo con bị thiếu sữa mẹ và các mẹ lưu ý là sữa mẹ nên dùng sữa mẹ vắt ra dùng trong uh, ờ, 48 tiếng đầu uh, nếu không hết thì sẽ chuyển từ ngăn mát sang ngăn đông lạnh và với những hộp túi chữ sữa chuyển sang ngăn đông lạnh các bạn nhớ ghi rõ ngày tháng để có thể cuốn chiếu dùng trong vòng 3 đến 5 tháng và đặc biệt kể cả là túi chữ sữa đông lạnh hay để ngăn mát thì không được để cạnh những cái thực phẩm có mùi như là tôm cá các mẹ nhé Ngoài ra dùng viên uống lợi sữa Mabio còn giúp các mẹ về dáng nhanh lắm nhé Mình nhớ là khi mang bầu mình tăng 12 cân Khi lên bàn đẻ chạm mốc 65 cân Nhưng mà sau một thời gian dùng viên uống lợi sữa Mabio à, Mình khi đi làm trở lại đã giảm 12 cân từ lúc nào không hay Và mặc vừa tất cả các quần áo size M như trước khi sinh Đến cơ quan ai cũng khen bụng phẳng eo thon Mình rất là vui Mong là các mẹ à, ngay sau khi sinh sẽ chủ động dùng viên uống lợi sữa Mario để có được nguồn sữa mẹ dồi dào quý giá, giúp bé khỏe mẹ sinh nhé. À, còn đối với các mẹ mà đang bị ít sữa hay mất sữa thì cũng mong là các mẹ sẽ chủ động dùng viên uống lợi sữa Mario ngay để cải thiện tình hình chứ để đến khi mà mất sữa hẳn thì sẽ khó lấy lại lắm đấy. Và khi uống Mario, các bạn hãy kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh, phù hợp, tập luyện thể dục thể thao đều đặn và uống nhiều nước để có nguồn sữa mẹ dồi dào nhé. Chúc các bạn nuôi con bằng sữa mẹ thành công nhé. Mario, con khỏe, mẹ xinh.